chưa tin một người đi tôi đứng trong theo đoàn tàu đi xa xa thành phố tôi thấy sang anh buồn đôi mắt nhớ xa xăm vì ngàn yêu thương anh sân ga đón tàu tôi về một mình Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi màu Tình yêu là mộng thành bọt bèo thành mây khói Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên ngoài kia vẫn mưa rơi Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hại hùng Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau Sợ câu tà từ và sợ đường tình hai lối Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng yêu đường Thương thương nhớ nhớ lạ thường Đường tối về đêm nay gió khuya lạnh buồn qua tim anh đèn thật buồn, cô đơn càng rét mướt Nhớ người thật rồi đành gọi thầm tên thôi Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông anh Đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi sao xuyên Và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn hẹn thùng Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi màu Tình yêu là mộng thành bọt bèo thành mây khói Tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu Tình yêu là mộng thành bọt bèo thành mây khói Tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên bám xa chân trời mà lòng nghe như thương hoài anh ơi chớ quên ngày mai đã có em chờ ai chung xây đẹp ý đời tương lai e ấm trên môi yêu nhau ta thầm nói nụ cười trao duyên mới ước vòng để mà vui trai xây đời đem mến thương cho người người đời chờ anh anh ơi người tôi nói không nên lời để cạn niềm yêu mến anh phút gần gũi này thôi khuya nay anh đi rồi tay nắm tay không rời mặt ngắm xa chân trời mà lòng nghe như thương hoài ngày mai đã có em chờ ai chung xây đẹp ý đời tương lai e ấm trên môi yêu nhau ta thầm nói nụ cười trao duyên mới ước vòng để mà vui khuya nay anh đi rồi đem chỉ trai xây đời đem mến thương cho người người đời chờ anh anh ơi đem trí trai xây đời đem mến thương cho người người đời chờ anh anh ơi bà thấy em mặc lên chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này Ghi vào đời hình bóng một người Đôi lúc chân mơ gầy khuya lối ngõ Tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt đi theo quân nẻo người đi Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn anh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần vắng anh trời kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn ai quên ai khi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi anh ơi dù hai chúng mình mộng xưa có thành biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này đi vào đời tình bóng một người đôi lúc chân mơ nghe chiều biệt ly theo quân nẻo người đi Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần Có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn vào thơ kiếp mình là bên tiến đoàn tàu trong đêm bến hoang im lìm hoa dâm tím đường nhung nhớ hoa còn nơi mất em rồi về ngân khúc hát sầu vương hoa dâm tím đường nhung gone.